Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn à, Hôm nay Duy Mạnh sẽ test vận hành có tải à, chiếc máy bên cạnh Duy Mạnh đây Đây là máy giặt Yamamoto à, Sau quá trình à, bảo dưỡng bao gồm bảo dưỡng cả phần điện, phần cơ, rồi à, thân vỏ thì máy đã được à, test à, kỹ càng trong vòng 3 đến 5 ngày rồi à, Hôm nay thì à, Duy Mạnh sẽ test để kiểm duyệt một lần nữa trước khi mà À, giao lắp cho khách hàng Đó. thì với máy giặt Yamamoto đây là công suất 22 kg 22 kg nhưng với Yamamoto thì tải của nó lên tới 30 kg trên một mẻ và với cái máy này đó, thì nó có thể giặt cho chúng ta là 4 chiếc chăn trên một mẻ À, nhưng ở đây thì duy à, mạnh à, có một cái lượng chăn nhưng mà nó khả năng cho vào trong lồng là nó vẫn còn chưa đủ Đấy, để mẹ cho chăn vào lồng nhá ở đây là những cái chăn à, trung bình Đó. còn đây là một cái chăn à, rất là lớn chăn này chắc phải khoảng là 6 cân Đấy, cái này cũng 6 cân các bạn khi cho chăn vào lồng thì chúng ta sẽ rũ chăn cho nó tơi ra còn đây là một chiếc chăn à, nhỏ đây là một chiếc chân nhỏ này còn đây là những cái chăn à, khoảng bốn năm cân đó. đó sau khi à, cho bốn cái chân vào lồng thì là còn rất là rộng các bạn nhé Đấy, trên này còn một cái khoảng rộng rất là lớn à, có thể là cho thêm được một cái chăn tầm khoảng 3 cân rưỡi 4 cân vào đây được nữa Đấy. nhưng mà hôm nay thì chỉ có bốn cái chân như thế này thôi Đó. và với máy công nghiệp thì chúng ta cứ đóng mở mạnh mẽ các bạn nhé và ở trên à, main điều khiển thì đã cài đặt sẵn các chương trình đó ví dụ như là chương trình 1 là chương trình giặt tiêu chuẩn đây là chương trình à, giặt chăn bẩn này chương trình này thường thời gian nó sẽ trong khoảng 40-45 phút tùy vào áp lực nước chương trình thứ hai là chương trình giặt tẩy giả sử chúng ta có những đồ cần phải tẩy thì chọn chương trình 2 này chương trình 3 là chương trình à, giặt nhanh Đó. với đối với những cái đồ mà nó không quá bẩn hoặc là quần áo chẳng hạn chúng ta đồ vải chẳng hạn chúng ta sẽ chọn chương trình giặt nhanh này à, và chương trình xả vắt ví dụ chúng ta đi mua ba cái chăn mới về trước khi đắp thì chúng ta có thể chọn chương trình à, xả rũ vào vắt này và chương trình 5 là chương trình à, vệ sinh lồng giặt đây là những chương trình cơ bản mà sẽ được cài đặt sẵn cho thiết bị đó còn là đây là chương trình à, sẵn chương trình giặt tiêu chuẩn rồi này chúng ta chỉ cần à, ấn automatic đó. như vậy là thiết bị đã bắt đầu vận hành và nước sẽ được cấp vào lồng và cái thời gian cấp nước vào lồng dài hay ngắn ờ, nó sẽ phụ thuộc vào phần lớn vào cái áp lực của nước nếu cái áp lực của nước đủ mạnh thì thời gian cấp nước sẽ nhanh và thời gian à, cấp nước nó sẽ lâu nếu như mà áp lực của nước nó bị yếu à, các bạn quan sát à, đây là máy đang giặt ở lần cấp nước thứ nhất lần cấp nước thứ nhất thì giống như chúng ta đang giặt quần áo ở trong chậu nước đầu tiên có xà phòng vậy cho nên cái lượng cấp nước vào nó sẽ ít hơn đó và một mẻ giặt tiêu chuẩn thì nó sẽ có 4 lần cấp nước và với chiếc ờ, máy giặt Yamaha Moto cũng như là những cái dòng máy giặt công nghiệp khác thì những cái mẻ giặt tiêu chuẩn sẽ dao động là 40 đến 45 phút đó à, cái đường cấp nước cho máy giặt nó sẽ tùy thuộc vào là cái test nước của chúng ta để cao hay thấp thì thường nó sẽ nằm trong khoảng là ống 34 ống 34 hoặc là ống 42 đó và van thoát xả ống thoát xả ra bên ngoài đó thì chúng ta sẽ thường để ống chờ là ống 90 để cho cái, cái sự ờ, khi mà máy xả nước ra ngoài nó được thoát là nhanh đúng không ạ vâng và đây là mẫu của anh giặt à, có cái cấu tạo gọi là máy giặt giảm chấn chống rung và khi đi đôi với cái máy giặt này chúng ta có thể chọn những cái máy sấy công suất bằng hoặc nhỏ hơn nó còn tùy thuộc vào cái vị trí chúng ta làm cửa hàng giặt là ví dụ như ở thành phố thì việc mở cửa hàng giặt là cái việc làm khô đồ hoàn toàn phụ thuộc vào máy sấy cho nên lượng đồ của máy giặt sau khi giặt xong thì phải chuyển hoàn toàn sang máy sấy do vậy cái công suất mà máy sấy đi cùng với cái máy giặt này nó phải bằng so với máy giặt bằng hoặc là lớn hơn đúng không ạ nhưng nếu chúng ta mở cửa hàng làm giặt ở nông thôn thì nông thôn thì thường có rộng sân vườn rộng thì chúng ta có thể làm ra những cái sân phơi giàn phơi để cho tiết kiệm năng lượng tiết kiệm điện và do đó nếu chúng ta chọn máy sấy thì hoàn toàn có thể chọn những cái máy sấy công suất nhỏ hơn so với cái máy giặt vẫn sử dụng bình thường vẫn phù hợp các bạn ạ đó sau khi mà máy giặt xong thì sẽ tự động dừng và tắt tiếng kêu tít tít như thế này chúng ta kiểm tra xem là đồ kính nước đến đâu ạ Đấy, khi mà kết chương trình này trên màn hình sẽ hiển thị là program end đó chương trình gần đã kết thúc Đấy. và theo quán tính thì lồng sẽ quay chút xíu nữa và chúng ta có thể mở lồng máy đặt ra và kiểm tra đồ đó đây là thành quả sau khoảng thời gian hơn 40 phút đồ rất là sạch rất là thơm êm dịu Đấy, chịu nhẹ và sờ đây ạ tay khô đấy ạ tay tôi khô đây và sờ như thế này không hề ướt nữa đấy là đạt chất lượng rất tuyệt vời tốc độ vắt rất cao rất kiệt nước và nếu như mà chân này mà mang trời nắng to mùa hè phơi thì chỉ hai ba tiếng là sẽ khô còn nếu như chuyển sang máy sấy để sấy thì cũng chỉ à, nếu như đúng với cái à, công suất của máy sấy thì khoảng sấy nóng khoảng 30 35 phút là đồ sẽ khô À, trên đây là dĩ mạnh à, test vận hành có tải về máy giặt Yamaha 22 kg à, mỗi mẻ sẽ giặt được 4 chiếc chăn trên một ngày và ngoài dòng máy giặt của Nhật Bản Yamamoto ra thì đơn vị chúng tôi cần phân phối rất nhiều những dòng máy công nghiệp khác như Toshi, Nipper, Tuxian, Inamoto, Sanrio, Electrolux, Unimax, vân vân. À, các anh chị, các cô chú à, cần tư vấn mở xưởng giặt là công nghiệp thì hãy liên hệ theo hotline của công ty 0963 622 để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình ạ. Xin mạnh xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.